Minh Toàn xin trân trọng bên chào các anh chị và các bạn Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại bãi biển bãi cháy mới Và đây là một bãi biển bãi cháy mới được uh, hút cát và hình thành Đây là một bãi biển uh, nhân tạo Hôm nay Minh Toàn uh, xin chia sẻ đến anh chị và các bạn một số cái hình ảnh về bãi biển bãi cháy thì Đây là người đầu tiên được xem những video mới thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta nhấn nút đăng ký kênh miễn phí và đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để mỗi khi mà có video mới thì kênh sẽ thông báo đến anh chị và các bạn để giúp anh chị và các bạn là người đầu tiên chúng ta được xem những video mới thú vị về các bãi biển và cũng như là những video mới thú vị về ờ, cuộc sống xung quanh chúng ta bây giờ mình toàn xin mời ờ, anh chị và các bạn chúng ta hãy đi một vòng xung quanh bãi biển nhé nhiệt độ ngoài trời bây giờ là khoảng 30 31 độ C mặc dù là đã là 10 gần 18 giờ rồi ờ, nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang khá là nóng ngại